Ờ, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Cao Tuấn số kèo cũng như là ca, kèo bóng cao tiếng nha. Thì mình sẽ hoạt động trên hai cái trang YouTube này. Anh em đi qua thì hãy để lại cho mình một lượt đăng ký theo dõi kênh nha. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Indonesia ở khuôn khổ giải à, AF Cup. À, trận đấu được diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 2 tháng 1 năm 2023 này. Thì hiện tại Indonesia đang xếp ở vị trí thứ hai với 7 điểm sau 3 trận. Còn Philippines thì đang xếp ở vị trí thứ ờ, tư với 3 điểm sau 3 trận. Còn cái lịch sử đối đầu của hai đội thì ba trận gần nhất Philippines không thua trước Indonesia, à, thậm chí là họ còn có được một chiến thắng và hai trận hòa. Đấy. Và <coughs> và cái cặp đấu này thường thì rất là ít thể phạt. 5 trên 6 trận gần nhất thì ờ, cặp đấu này xuất hiện chỉ từ 2 tới 3 tới 4 thể phạt thôi. Đấy, À, và cái phong độ hiện tại của uh, Philippines thì đang rất là tệ nha anh em. Điển hình như là 10 trận gần nhất này thì họ chỉ giành được 3 chiến thắng và phải nhận thất bại tới 6 trận và hòa 1. Còn về Indonesia thì phong độ đang rất tốt. Sau 10 trận gần nhất thì họ có được uh, ờ, 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận được một thất bại trước Jordan thôi. Ờ, và 3 trận gần nhất của hai đội ở giải AFF Cup thì uh, Indonesia giành được 2 chiến thắng trước uh, Campuchia và Brunei và họ đã cầm hòa được Thái Lan với tỷ số là một đều còn về ở ờ, Philippines thì họ chỉ thắng được ờ, Brunei một đội bóng được xem là đội lót đường của bảng A thôi thì họ chiến thắng với tỷ số 5-1 và nhận thất bại với và nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 4-0 và thậm chí là cuộc đối đầu giữa Campuchia với Philippines ấy thì ờ, cái trận đấu này này Philippines được đánh giá là cao hơn rất là nhiều đối với Campuchia luôn nhưng họ phải nhận thất bại là 2-3 trước Campuchia đấy còn với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì đội khách Indonesia chấp đội chủ nhà Philippines với cái mức chấp là trừ 2 còn cái mức tài xỉu ờ, cả trận ở trận đấu này là 3.75 về hai cái mã kèo này thì anh em nên vào mã kèo Indonesia chấp 2 và mã kèo tài 3.75 trận đấu này thì mình dự đoán ờ, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số là 3-1 hoặc là 4-1 dành cho Indonesia à, còn về các mã kèo gốc kèo thẻ và các mã kèo gung giữa trận ấy, thì mình sẽ cho anh em trong nhóm trước và giữa giờ bóng lăn à, những anh nào mà chưa có trang để chơi hoặc muốn vào nhóm cùng chơi với anh em mình thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái đường link mà mình để ở ờ, phía dưới phần bình luận à, đó chính là cái fanpage và cái telegram mà kèo bóng cao tiếng nhưng mà những anh em mà muốn chơi các cái mã kèo này thì tất nhiên là phải có một cái trang riêng để chơi rồi nên cứ liên hệ mình mình sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em có thể thoải mái vào những cái mã kèo mà anh em thích thì những cái dự đoán trên cũng chỉ là dựa trên cái lịch sử đối đầu của cả hai đội thôi à, nên anh em thấy ok thì cứ vào còn thấy mình nói sai thì có thể vào mã kèo ngược lại à, mình cũng xin ờ, kết thúc video tại đây nha anh em hãy nhớ ờ, ấn đăng ký theo dõi kênh cao tiếng uh, soi kèo cũng như là kèo bóng cao tiếng để uh, cùng mình nhận định những cái trận đấu sắp tới nha